không biết rồi lúc đó tay nghề có khác bọt chút nào không nữa. Có bạn nào muốn thực hiện cái thử thách này cùng với mình không? Comment phía dưới để cho mình biết nữa nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.